Bài tập số 1 yêu cầu các con đặt câu hỏi cho phần được gạch chân. Cô có các câu sau đây. Cô giáo em rất dịu dàng. Thời tiết hôm nay nóng quá. Em là học sinh ngoan và học giỏi. Và phần gạch chân lần lượt đó là dịu dàng, nóng, ngoan và học giỏi. Các con hãy suy nghĩ xem những từ được ngữ được gạch chân là những từ ngữ chỉ gì nhỉ? À, dịu dàng, nóng, ngoan và học giỏi đều là những từ chỉ đặc điểm. Chính vì vậy chúng ta sẽ dùng cụm từ để hỏi nào? Cô sẽ dành cho các con 3 phút để hoàn thành bài tập này nhé. Thời gian đã hết rồi. Các con đã đạt được câu hỏi của mình chưa? Chúng ta cùng xem đáp án nào. Cô giáo em rất dịu dàng. Và phần gạch chân đó là từ rất dịu dàng, là từ chỉ đặc điểm. Vậy thì chúng ta sẽ dùng từ để hỏi như thế nào? Chúng ta thay từ chỉ đặc điểm bằng từ để hỏi như thế nào? Và các con hãy lưu ý, câu kể thì chúng ta viết hoa đầu câu, cuối câu có dấu chấm. Còn Câu hỏi chúng ta cũng viết hoa đầu câu, nhưng cuối câu chính là dấu hỏi chấm. Các con nhớ nhé. Câu B. Thời tiết hôm nay nóng quá. Và từ gạch chân đó là từ nóng quá. Vậy chúng ta sẽ hỏi bằng từ để hỏi như thế nào? Đúng không nào? Hỏi về đặc điểm thì chúng ta sẽ dùng từ để hỏi như thế nào? Và câu hỏi của cô, thời tiết hôm nay như thế nào nhớ cuối câu có dấu hỏi chấm